Hello các bạn, video này cô sẽ hướng dẫn các bạn làm móng úp nha à, Cách gắn móng úp và mình design móng úp Đầu tiên thì mình chuẩn bị à, 5 cái móng đã đo sẵn lên tay rồi nha Sau đó mình sử dụng tóp ngọc trai Mình sơn lên một nước thôi Mình design bộ này dễ thương một chút xíu Mình sử dụng nhũ khổng tước á, hoặc là giấy bạc đều được nha Mình cho nó uh, lơi rơi lắc rác ở trên móng thôi chứ mình không có phủ kín hết rồi mình sử dụng cái đồ trà trắng gương á mình trà tán cho nó mỏng mỏng ra nhé làm từ từ thôi nè đó mình trà cho nó tự nhiên nè cái trắng gương của mình cái đầu của mình là không ra màu nha mọi người nó ra màu thì cái màu trắng này nó sẽ bị ngả thành màu khác đó nên là mọi người uh, sử dụng uh, cái cây trà trắng gương cái mặt kia nó sạch một chút bây giờ mình sẽ sử dụng uh, nhũ đó treo nhũ đó mình quét lên một lớp để cho cái độ lấp lánh á nó nhiều rồi sau khi mình quét mình phủ cho nó sáng lên rồi thì mình sử dụng mà treo nhện mình quăng lên này mình quăng thẳng nhưng lưu ý treo nhện lần này các bạn xài nó mỏng thôi nha mỏng thì mỏng thôi đừng kéo dày quá à, treo nhện nào hơi loãng thì các bạn à, quăng lên một xíu xong các bạn hơ để cho nó định hình lại nhá nếu không mà nếu như mà nó loãng nó sẽ bị tan ra đó rồi mình quăng thêm nhiều lớp nhớ là mình hãy để mỏng thôi nhé cho mỏng thôi mà nhiều lớp rồi dọc xong bây giờ đến ngang nè mỏng thiệt mỏng nhá càng mỏng càng đẹp mình sẽ không làm dày như mọi khi nữa mà mình sẽ làm mỏng thôi tự nhiên tiếp tục nè thịt mỏng thôi mình sẽ làm hình caro nhé đó cho nó chồng chồng lớp lớp lên với nhau như thế này rồi tiếp tục ha mình sẽ quăng thêm mình chia đoạn ra này mỏng ha nhiều lớp nhiều lớp nhưng mà trong nhện nó phải mỏng rồi mình quăng thêm cho nó nhiều lớp thêm này rồi tiếp tục phía bên dưới chỗ này thì mình có thể cuốn mình chùi cái hồi nãy bị lem đi bây giờ mình sẽ cuốn này đó mình cuốn cho nó nhanh nhưng mà cái phần tơ nhện này nó vẫn phải là mỏng nhá rồi đến cái mình đi xéo này hồi nãy mình đi dọc đi ngang rồi sau đó mình hơ nhá mọi người mình hơ xong thì mình tiếp tục mình quăng lên như thế nó ẩn hiện cái màu nhũ kim tuyến ở bên dưới rất là đẹp sau đó mình sẽ hơ tiếp cứ một đoạn là mình sẽ hơ nhá chứ mình đừng có quăng hết một lượt xong mình hơ là cái treo nhện nó bị tan ra đó nó sẽ không có sắc nét nữa cái đường nét nó bị tan ra rồi quăng tiếp thịt mỏng thôi Rồi, tiếp tục phần dưới này nó ngắn thì mình có thể cuốn cho nó nhanh cũng được rồi xong mình hơ cứ quăng lên vài sợi xong mình hơ xong rồi mình lại quăng lên vài sợi mình hơ tiếp để cho nó định hình cái treo nhẹ cho được sắc nét đó bây giờ đã xong rồi này xong một ngón rồi chút nữa mình đính đá lên nhá mình top lên mình top xong mình hơ rồi mình sẽ đi treo ờ, xi măng nhá mình sử dụng ờ, cọ hoa văn đó cọ nào cũng được miễn sao các bạn tước cho nó mảnh mảnh chút chứ đừng để cho nó mất cái đè lên cái phần uh, treo nhện bên trong á thì nó mất mấy sợi tơ nhuyễn nhuyễn bên trong thì nó sẽ không có đẹp nên là mình uh, tước mỏng mỏng thôi tước treo uh, xi măng mỏng mỏng thôi nha đó mình cứ làm cho nó tự nhiên cho xi măng xong xuôi là các bạn sẽ hơi chứ mình không có top lên nữa nếu top lên nữa thì nó sẽ mất cái độ sần sùi của gel xi măng đó đã gọi là gel xi măng thì cũng bắt buộc các bạn phải để nó sần sùi thì nó mới đẹp nha mình điểm sơ sơ lên thôi làm sao mà treo nhện bên dưới mình vẫn thấy nhé Đấy, thêm một tí Thêm một tí nữa Sau đó mình sẽ hơ 30 giây cho nó khô hẳn Và đã xong một mắm Sau đó chút xíu nữa mình đính lên tay Mình gắn lên tay mình sẽ đính đá sau nhé Rất là dễ làm ha mọi người Mình sẽ đính sơ sơ một chút đá lên thôi Chứ không có đính nhiều đá quá nha Cái này mình dùng cho ngón cái này mình đo form móng cho khách xong thì mình sẽ làm đây là video hướng dẫn các bạn design móng úp và cách gắn móng úp Và video sau thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo móng úp nhé đó rồi tiếp tục à, ngón tiếp theo mình hơ ha đây là sơn top ngọc trai những cái design băng úp này đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là dễ yêu á mọi người à, rất là chuộng mình làm những cái mẫu này lên thì khách cũng rất là ok mình trà này mình trà cho nó dính sát vào đó xong đó thì mình vẫn ờ, quét à, treo nhũ lên nhé treo nhũ các bạn có thể sử dụng sử dụng màu đồng đây là màu đồng này màu vàng màu vàng hoặc màu bạc tùy nhé mẫu này thì mình sẽ sử dụng ờ, màu đồng cho nó nhiều lên một chút ha để cho nó sáng xong xuôi mình hơ mình sẽ top lại là xong một cái ngón thứ hai rồi mình hơ cho âm lên tí xíu rồi rồi sau đó mình sẽ top nha top xong hơ là xong một mẫu nữa một ngón nữa mình design năm móng mà năm móng phải khác nhau nha mọi người và nó cũng phải cùng một tông nha chứ không phải là màu này màu kia rồi nó chạch tông với nhau rồi nó bị ờ, trội màu á lên nó sẽ không được đẹp nha mọi người phải design cho nó uh, cùng một tông cho nó hài hòa với nhau á bộ này ngọc trai dễ thương thì mọi người cũng làm dễ thương một chút xíu không làm hầm hố quá rồi mình viền mình cứ kéo từ từ thôi ha mọi người kéo thì cứ kéo từ từ thôi mình viền xung quanh móng này tròn theo móng đó mỏng thôi ha sử dụng treo nhũ nhé mọi người rồi tiếp tục cái này cho nó cong xuôn xuôn xuống một chút nha đừng có cong ngang quá cong xuôn xuôn theo cái chiều của cái móng này, này ok hơn cho mọi người ha đó thêm tí nữa đi đó. xong mình hơ ha mình hơ xong thì mình sẽ top cái phần này là cái top ngọc trai đó mọi người top ngọc trai giờ mình hơ này điểm thêm chút xíu chỗ này nữa đi cái phần này nó hơi bự ra một tí này rồi bây giờ mình sẽ làm sạch móng ha mình làm sạch phần da mình sổ cho nó sạch à, khi mà dán bằng úp thì các bạn cắt da ít thôi nha cắt da ít thôi đừng cắt da nhiều quá tại vì khi mà mình à, gắn à, móng úp vào á mình có chiếc keo á nên là nếu các bạn làm sạch da quá thì sẽ rất là dễ rát á nên là mình làm sơ sơ thôi nhất là những cái da mà mỏng á, thì mọi người lưu ý không lúc mình gắn lên là sẽ à, bị rát bị thốn sau đó mình sẽ bút mờ nhám đi một chút để khi mình mình ờ, dính keo lên á dính bông úp lên thì nó có cái độ bám cao một chút thôi nha đừng nhiều quá tại vì cần phải bảo vệ móng ờ, tay cho khách nữa nên mình búp nhẹ thôi đó là cái cách mà móng úp nó được bền á nếu mà khách muốn cắt ngắn móng tay thì mình cắt nha còn nếu khách không muốn cắt móng tay vẫn để móng tay dài như thế thì mình vẫn phải để cho khách nha mọi người nhẹ thôi cái bút này nó cũng sắc nó cũng bén lắm rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái móng mình đã đi design rồi mà mình sẽ úp lên này là bộ dưới là bên trái hả bộ dưới bên phải đó đây là cái bộ mà mình đã đi design rồi á là mình sẽ lấy từ mình sẽ gắn từ ngón úp ha ngón úp lên và mình đã đo, đo được form móng cho khách rồi và mình đã làm sẵn rồi đó mọi người còn nếu như khách ở xa mà muốn đo móng úp á, thì rất là dễ nhìn phủi sơ bộ chút này khách mà ở xa thì mình đo rất là dễ hôm nào cô sẽ làm video để hướng dẫn cho mọi người cách ờ, đo móng từ xa mà khách không có đến được mà mình phải ship á thì mình đo bằng cách nào thì sẽ có một cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách đo như thế nhé bây giờ mình sẽ gắn từ móng ờ, móng út trước đi mình xếp móng ra tay em em sử dụng là ờ, gel xi măng nhũ gel nhũ và à, tắp gì tắp ngọc chai phải không rồi bắt đầu bắt đầu nha. sau đó thì mình ngửa cái phần móng lên ha rồi mình sử dụng keo keo dán móng đó mình sẽ quét kín cái phần uh, bên trong lòng móng ha đừng có kéo dài quá thì nó sẽ trào ra ngoài đó nhiều quá thì nó cũng sẽ trào ra cái phần da tay của khách á nó dính phần da tay của khách cũng rất là thốn và đau nên mọi người cũng lưu ý à, không cần phải đính lên liền đâu mọi người đợi nó hơi xe xe xe một tí mọi người à, gắn lên cũng được đẩy lên này đẩy cái khóe lên này rồi dùng ngón cái giữ cái phần phao một chút này giữ chặt ha bóp nhẹ chặt chút để cho nó dính sát cái móng nó ôm vào cái móng thật đó. cái móng giả đó nó ôm vào móng thật sau đó mình bẻ cái phần thịt ra lỡ mà keo nó có trào ra thì mình tách cái phần thịt đó ra nhớ là phải đẩy vào cái phần phao nha mọi người thì cái móng nhìn nó mới tự nhiên móng úp nó mới tự nhiên còn nếu các bạn dán hờ hờ phía bên ngoài thôi thì nhìn cái móng giống như cái móng dán vậy đó và nó không được tự nhiên đó mình đẩy này mình đẩy cho cái phần phao này đây đẩy vô này rồi nhấn xuống dùng ngón tay cái nhấn vào cái phao chiều nay cô phụ nóng hàng okay. giữ chặt ha khoảng 10 giây giữ chặt khoảng 10 giây đó các bạn nhìn ha nhìn nó cũng tự nhiên này nhá dạ, đấy rồi tiếp tục những ngón còn lại thì mình cũng làm y chang thôi mình chích ờ, keo vào đừng có đổ hết cả chai keo vào nha mình quét lượng keo vừa phải nhưng mà cũng đừng ít quá nếu mà ít quá thì nó dễ uh, mong uh, ờ, nó mau bị ờ, chóc á, nên mọi người cũng phải cho cái lượng keo nó vừa phải rồi nhấn xuống này đẩy vào phao bóng này nhấn xuống này dùng ngón tay cái này ôm cái phần phao nhấn xuống một chút này đó được rồi đó đó, mọi người thấy nó sát mà nó liền mí với nhau là nó đẹp nha còn mình dán mà cái phần phao nó bị hở lên đó, nó chưa được đẹp chỉ để dán để chụp hình xong mình tháo ra thôi còn nếu dán cho khách thì mình phải dán cho nó chắc và nó chặt cái form móng luôn có nghĩa là cái ờ, móng úp và móng thật của mình nó phải úp hết vào với nhau nó dính hết vào với nhau luôn rồi tiếp tục mình đẩy vô này nhấn xuống này rồi giữ này ngón tay cái bên này này ôm vô này bóp vào này đó giữ một chút keo nó sẽ dính lại mọi người nhìn ha rồi, dạ. rồi tiếp tục ngón cái nữa là xong nè Video này là cách gắn, cách design móng úp và cách gắn móng úp. Video sau thì sẽ hướng dẫn các bạn là tháo móng úp rồi video tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn uh, đo móng úp cho khách ở xa nhé. Rồi. Đẩy vô nè. Đẩy sát vô cái phao móng ha. Sát vô nhưng mà đừng có chồng lên phía thịt. Và đừng đẩy mạnh quá nó sẽ đau nha mọi người. Mọi người đẩy cái phần phao móng mạnh quá là khách sẽ bị đau. Nên mọi người vừa khít thôi nhá. Về canh vừa khít. Đấy, đã xong rồi đó. mọi người thấy nó tự nhiên và nó cũng đẹp nó xinh ha mẫu này dành cho những bạn mà thích tiểu thư công chúa thích những cái mẫu uh, nhẹ nhàng ngọc trai đó bên kia tí nữa thì dán xong thì bắt đầu rồi tương tự cái ờ, bàn bên kia thì mình cũng làm y chang như thế vậy là đã xong một bộ rồi nè mọi người thấy nó dễ thương ha tuy là đơn giản nhưng mà rất là đẹp và dễ thương mọi người có thể bắt trước học và làm theo nhé thắc mắc gì thì mọi người cứ comment cho cô